Xin chào các bạn Hôm nay thầy đã lên với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Ta tiếp tục ở cái dạng 3 là tính theo công thức hóa học Ở dạng 3 này thì ta hôm nay sang dạng 3.2 Đó là biết khối lượng của hợp chất Ta tính khối lượng của một nguyên tố có trong hợp chất Và hôm nay thầy hướng dẫn các bạn làm bài 1 Đó là tính khối lượng của một nguyên tố có trong 120 gram SE23 tức ý của đề bài là như thế này nội dung công việc của chúng ta đó là trong 120g SE23 này ta phải tính xem trong 120g này có bao nhiêu gam sắt rồi có bao nhiêu gam oxy có trong 120 gram 120 gram này là khối lượng của toàn bộ hợp chất Fe2O3 Đấy bây giờ việc của chúng ta là phải tính xem trong 120 gram có bao nhiêu gam sắt và bao nhiêu gam oxy đấy, thì đó là công việc thế để làm dạng bài tập này thì nó có hai cách làm đúng không ạ và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tuần tự các cách thứ nhất cách thứ nhất mà ta thường làm đó là ban đầu muốn tính được xem trong 120 gram này có bao nhiêu gam sắt và bao nhiêu gam oxy thì ta phải tính xem trong trong cái công thức Fe23 này thì sắt chín bao phần trăm và oxy chín bao phần trăm sau đó muốn tính khối lượng sắt ta lấy phần trăm của sắt nhân với số gam này là ra rồi ta lấy phần trăm của oxy nhân với khối lượng này là giá đúng chưa bạn nhỉ và ở video trước thì người ta đã tính phần trăm của Fe23 rồi đúng không bây giờ để thầy hướng dẫn nhanh sau đó ta sẽ tính khối lượng đúng không ạ vậy ta có ta có khối lượng mol của Fe2O3 sẽ bằng ta sẽ tính ngay được và bằng 2 nhân với 56 cộng với 3 nhân với 16 và bằng 160 g. Đấy. Đúng không? Rồi ta có là trong một mol thì ta sẽ có khối lượng của Fe sẽ bằng khối lượng mol của nó ta được bằng 2 nhân 56 và bằng 112 là dạ. rồi khối lượng mol của oxy sẽ chúng ta sẽ tính được bằng 3 nhân với 16 bằng 48 gram. Từ đây ta suy ra được phần trăm phần trăm của sắt sẽ bằng a bằng một trong 12 bởi vì ta trước hướng dẫn rất chi tiết nên ở đây sẽ làm rất nhanh thôi chia cho mấy nhỉ một trăm sáu mươi nhân với một trăm phần trăm và các bạn tính sẽ bằng 70 phần trăm à, còn phần trăm là gì các bạn nhỉ của oxy của chúng ta thì sẽ bằng bao nhiêu bằng 48 hoặc là lấy một trăm phần trăm trừ đi cũng được chia 160 nhân một trăm phần trăm các bạn bấm máy tính khoảng 30 mươi xong tính được phần trăm như thế này rồi thì công việc này là công việc ta đã làm ở cái dạng một đúng không nhỉ nên bây giờ ta muốn tính khối lượng thì ta lấy phần trăm của sắt nhân với khối lượng để cho này phần trăm của oxy nhân với khối lượng này thì ta có khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 120 g thực chất tức là Fe2O3 là ta sẽ tính được ngay ta có khối lượng của Fe sẽ bằng khối lượng Fe phần trăm của Fe 170% nhân với 120 phần nhân giữa thực tế sẽ bằng bao nhiêu Đấy. và cái này là ta các bạn tính toán ngay sẽ bằng 84 g. tương tự như vậy là có khối lượng của gì nhỉ oxy khi tính khối lượng oxy các bạn hai cách tính một là các bạn lấy phần trăm của oxy nhân với khối lượng của fe 2 3 cùng ra hai là có lẽ cái tổng nó là tổng 120 trừ đi khối lượng của của sắt là ra bởi vì hợp chất chỉ có sắt và oxy mà đúng không bạn nhỉ vậy thì tính như đây sẽ bằng phần trăm oxy nhân với khối lượng của hai của bạn và bằng 30 trên 100 nhân với 120 với hai bằng mấy các bạn nhỉ 36 này đấy thì cái công việc vừa rồi thì thầy đoán là các bạn cách tính khối lượng của nguyên tố có trong cực chất đấy có trong a một chất đúng không các bạn nhỉ vậy bây giờ đây là cách cách này cách một các bạn có cách này có dài dòng không à cách này là cách một cách này là vận dụng cái dạng dạng ba 3 một để ta làm bây giờ có cách hai thế giờ các bạn có cách hai thì cách hai ta sẽ tính như thế này khi nhất ta tính khối lượng mol của thực chất à, cái hai là tính ta có khối lượng mol của Fe2O3 Đấy. thì ta sẽ tính như nào sẽ bằng tương tự như vậy các bạn tính bằng 160 g các bạn tính đây thì các bạn nhá thế sau khi tính được khối lượng mol của sắt rồi thì ta suy ra được số mol của chất luôn các bạn suy ra này với thầy là số mol của Fe2O3 Thế thì số mol của Fe2O3 này được tính như thế nào? Thế thì bằng khối lượng của Fe2O3 bằng khối lượng của fe 2 F23 thì bài cho là 120 gram chia cho số mol ở à, khối lượng mol của F2 là 160 và ra là số chia các bạn bấm máy tính 120 chia 160 thì bằng 0,75 mol Đấy. Thế thì đến đây rồi thì chúng ta sẽ tính khối lượng mol nguyên tử của nguyên tố và ở đây ta suy ra được ta suy ra khối lượng mol nguyên tử của sắt thì bằng mấy lần nhỉ đây là sắt ở đây là bằng hai chỉ số là hai nên nó bằng hai lần số mol của Fe2O3 đây chỉ số là hai bằng hai lần của số mol này các bạn nhớ cái làm chưa à và bằng hai nhân với 0,75 và bằng hai nhân với 0,75 thì các bạn thực hiện nhân bằng 1,5 mol à. như thế này sau đó ta tiếp tục số mol nguyên tử của oxy tương tự như vậy tôi đã không thấy là các bạn nhỉ à bằng à, chỉ số của oxy là 3 3 lần số mol của Fe2O3 và nó bằng ba đây bằng nhân với 0,75 của máy các bạn nhỉ ba nhân 0,75 các bạn nhân của máy đấy à bằng 2,25 à sau khi tính được như thế này rồi bây giờ ta biết khối số mol nguyên tử ta sẽ tính là cái đó khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 120 g thực chất là ở đây chúng ta sẽ được là khối lượng của Fe chúng ta sẽ bằng bằng số mol của Fe là số mol của Fe nhân khối lượng mol khối lượng mol của Fe và bằng số mol là bằng 1,5 khối lượng mol của sắt là bằng 56 của các bạn thực phép nhân phải chỉ bấm máy tính khoảng 84 ra Đấy. tương tự khối lượng của oxy ở đây cũng có hai cách tính một là các bạn lấy số mol nguyên tử của oxy nhân với khối lượng mol của oxy đúng không là các bạn lấy 120 trừ những khối lượng của sắt ra do ta thấy đây sẽ là cái tính là như này các bạn quen khối lượng mol của oxy và bằng 2,25 nhân với khối lượng mol oxy là 16 và cũng phải có 36 gam à, vậy như thế này là các bạn hiểu cách làm như nào à, đối với bài này là chúng ta có tới hai cách làm hai cách làm à, bây giờ thầy sẽ ra tiếp một bài nữa để các bạn thực hiện làm nhé thế thì trước khi sang cách hai thì ở trước sang bài hai thì thầy đã so sánh lại hai cách làm của bài một rồi các bạn xem xem hai cách làm bài một là như thế nào thế thì hai cách làm bài một ở đây á, thì các bạn thấy rằng như nào đấy các bạn nhỉ à ở cách một ta phải tính phần trăm ta mới tính khối lượng ở cách hai ta đơn giản là ta tính số mol nguyên tử ta tính khối lượng này và dường như hình như là ta làm cách hai nếu như là các bạn nhỉ ngắn gọn hơn dễ dàng hơn bớt tính cồng kềnh hơn có đúng không các bạn nhỉ nếu như ở cách một ta phải bước của chúng ta phải tính toán bằng phần trăm nó rất dài sau cái phần trăm ta mới tính được khối lượng thì đối với ở cách hai chúng ta chỉ cần tính số mol thì là dài đúng chưa các bạn nhỉ à, vì vậy mà trong quá trình làm bài tùy các bạn chọn cách làm nào cũng được nhưng nếu như bạn nào mà tháp bằng cách hai thì nghĩ là làm nhanh hơn nó gọn hơn và ở bài 2 này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm theo cách hai và cách một thì các bạn tự trình bày vở sau nhé và bây giờ sẽ thực hiện làm bài 2 cách hai hiện ta có ta tính khối lượng mol của CuF sẽ bằng 1 nhân 64 cộng với 1 nhân 32 rồi cộng với 4 nhân 16 thế này Thực các bạn tính ở rất nhiều video để các bạn sẽ tính được Và cộng ta sẽ được 160 cái Đấy. Vậy từ đây ta suy ra được số mol của CuSO 4 sẽ bằng khối lượng của nó khối lượng là 48 chia cho khối lượng mol của CuS4 là 160 và cái này sẽ bằng 0,3 mol khi tính được bằng 0,3 mol rồi ta suy ra ngay được một số mol nguyên tử của đồng đồng chỉ số là một nên nó bằng số mol của CuSO4 bằng một lần 1 nhân với ta không và chính bằng 0,3 mol rồi số mol lưu huỳnh chỉ số này cũng là mấy các bạn nhỉ à lưu huỳnh cũng là một, do nó sẽ bằng số mol của CuSO4 và cái này sẽ bằng 0,31. À, tương tự như vậy ta sẽ được là số mol của oxy các bạn sẽ tính nó sẽ bằng mấy lần đấy các bạn nhỉ à, bằng 4 lần số mol của đồng đấy và bằng 4 nhân với 0,3 và bằng 1,2 mol. à, như vậy khi các bạn tính xong số mol thế này rồi ta tính ngay khối lượng đúng nhận thì khối lượng khối lượng của mỗi nguyên tố có trong mấy đấy các bạn nhỉ có trong 48 gram CuS4 e Đó. thì ta sẽ tính được ngay của nó là mấy này là khối lượng của Cu của ta sẽ bằng số mol là bằng 0,3 đúng không nhân khối lượng mol của đồng là 64 gram và bạn tính ra 64 nhân với 0,3 các bạn tính thầy xem là bằng tương tự như vậy khối lượng lưu huỳnh của ta sẽ bằng số mol là 0,3 nhân 32 và nó bằng các bạn nhỉ à, các bạn tính ước thầy nó bằng 9,6 gram hoàn toàn tương tự thì khối lượng của oxy bạn có hai cách tính bằng tổng của CuFO4 trừ đi của đồng của lưu hình cũng được hoặc các bạn tính ngay bằng số mol của nó bằng 1 nhân với 16 và cái này cho kết quả bằng 19,2 gram à, các bạn như vậy và như vậy là ta đã hoàn thành cái bài tính theo khối lượng của nguyên tố một cách gọn và nhanh à, các bạn rõ cái chưa nha ừ, bây giờ thầy ra bài tập về nhà cho các bạn các bạn nhớ làm bài tập thật tốt nhé và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ và vận dụng những cái bài tập các bạn phải làm hai cách được chưa các bạn nhớ là theo dõi kênh của thầy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất chúc các bạn học tập môn hóa thật tốt xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo